Không kêu không kêu Phát tâm người Nhật Không kêu không kêu Phát tâm người Nhật Không kêu không kêu Phát tâm người Nhật Không kêu không kêu Không kêu nha Và bây giờ xin mời bạn nữ Mời bạn nam chào em xin chào anh bây giờ hai người à, đã có mặt sân khấu rồi mình giới thiệu về mình đi mời em trai à, xin chào hai mc và <laughs> xin chào tất cả mọi người và xin chào bạn gái của mình trong tương lai à, tôi tên là Ide Kazuhiro đến từ Nhật Bản ồ oh. Dạ. <laughs> yeah. hai gọi Kazu nha bây giờ là 36 tuổi sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 năm rồi là công việc là nghệ sĩ hài Ồ oh. Dạ em chào chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ à. Em tên là Du Thị Thảo Hiện tại em đang làm chuyên viên sale bên bất động sản chị Thảo năm nay em nhiêu tuổi? Um, năm nay em 24 tuổi Anh Kazu bên kia là người Nhật à, Thì em có ngại là mình sẽ hẹn hò với người nước ngoài không? Nếu như chúng ta hợp nhau chúng ta bấm nút Em không ngại em chỉ cần lý do thôi chị Oh, ờ. Kazu ơi Dạ à, Lý do tại sao Kazu lại muốn uh, tham gia chương trình hẹn hò? Trước đây, Kazu không nghĩ là không muốn cái hôn. Nhưng mà bây giờ là 36 tuổi, nên mỗi ngày rất buồn. Sống một mình thôi, nên một mình thôi bây giờ mình sẽ nghe thảo nói tí xíu về à, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha em rất là mạnh mẽ em rất thích cái lối sống tây giống như là phụ nữ mình là phải đẹp phải sexy đẹp là để cho mọi người chú ý để nhìn chứ không phải là lúc nào cũng phải ờ à, kính đáo kính cổng cao tường thật ờ, sự chị cũng nghĩ như em ừ dạ à, kazu có thích bạn gái sexy không chắc chắn nha dạ <laughs> chắc chắn ha hiểu chưa rồi Trời nôn quá để qua coi mặt Kazu nè Kazu à, nhìn rất là hot boy nha Dạ yeah, à, xin chào xin Nam chào Thư. Kazu dạ. điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Kazu là gì điểm mạnh là hiền yeah. là biết tiếng Nhật Ồ, rõ ràng rồi, Kazu là người Nhật mà. <laughs> Luôn nhiệt tiếng với mọi người là biết nấu ăn món Nhật Bản yeah. Dạ. <laughs> Nhưng mà biết nấu món Việt Nam không? Không Kazu Qua Việt Nam thích ăn món gì ở Việt Nam? Gỏi củng và bánh xèo em hỏi bên kia biết làm gọi cuốn bánh xèo không bao ngon chị ồ oh, oh. she, know, nấu ăn rất là ngon yeah. Dạ. yeah. Dạ. đó là điểm mạnh còn yeah. Dạ. điểm yếu của kazu điểm yếu là chơi giỏi tiệm dịch nói vậy là giỏi rồi đó rất giỏi rồi ừ. ừ. và tôi không thể nhớ ngàn chín nha à. không phải ga lăng tức là Kazu không ờ, không phải tuyết người ga lăng ừ. không nhớ được sinh nhật không nhớ được những cái ngày quan trọng ừ. à, không nhớ ngày kỷ niệm ừ, tại vì là tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kỷ niệm à hay <laughs> có tật xấu nào không tật á? xấu tiếc uống bia à du thích uống ừ, bia tiếc đi nhậu nhậu nhiều không bốn năm sáu lon một ngày uống sáu ừ. lon và sau đó là uống soju em gái dạ em biết nhậu không tầm khoảng sáu chai Oh. Siêu uống được sáu dạ, chai nha Rồi, rồi, rồi, hợp nhau nè hộp nhau Hợp nhau <laughs> thích con gái như thế nào? Chắc chắn hiền Đẹp Nấu ăn tốt Mỗi ngày dọn dẹp <laughs> Gì nữa? Có thể suy nghĩ yeah. Dạ. về cho người khác Kazu có thích con gái giỏi kiếm tiền không? Ừ. Thích yeah. Dạ. không? ít thích à? Ờ. nếu mà nếu mà đi ra ngoài kiếm tiền thì sẽ không giỏi dọn dẹp thì sao ừ ờ. là không sao nha ờ, ok đúng ờ, không ok đó dạ, em trai quyền lên trời ơi đẹp Ôi, quá xinh xắn không rất xinh đẹp chào đàn gái Dạ, Trời dạ. ơi Anh Linh ơi em thắc mắc quá Bên kia là trai tài, bên này gái sắc Mà tại sao lại ế nhỉ? Đúng rồi Tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều Và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm Ồ oh. oh buổi tối em đi làm thêm về cái gì nữa em làm bt sale tự do tức là em là là bt luôn hả dạ đúng rồi nếu mà gặp người đàn ông ở nhật anh ấy à, muốn em về nhật ở thì được không à, thường thường người ta nói thì có chồng phải về nhà chồng thôi anh về nhà chồng thôi không sao đúng không dạ đúng rồi nhưng mà đối với công việc thì em thích đi làm để kiếm tiền hơn so với là ở nhà để xài tiền của người khác giống như là cái kiểu như em thích tự do rồi em không thích ràng buộc này không thích gia trưởng này đặc biệt là vũ phu à, à, em không muốn cãi nhau à, không muốn cãi ừ. nhau luôn vậy là được rồi đó dạ nói chung là khi có xích mích gì đó thì mỗi người nhường học nhịn nhau một tiếng là được anh là diễn viên hài mà lúc nào cũng cười luôn Kazu đi với ai? Là vợ em bản thân nhóm Dabovic Em cũng là người Nhật luôn yeah, Người Nhật Tôi tên là Shinsuke Em thấy cô gái đó được không? Đẹp Đẹp và dễ thương Đẹp và dễ thương, à. yeah dạ. uh, ờ, Shinsuke thấy um, ừ, phù hợp với Kazu uh, Hãy bấm nút đồng ý để Kazu có cơ hội hết ế <laughs> ế và có thể lấy được bờ uh, có gia đình hạnh phúc như Shinsuke. Oh, Shinsuke kết hôn rồi. Yes. Yeah. À. Xin lỗi. <laughs> cảm ơn Shinsuke. Yeah, cảm... ơn. Rất là dễ thương, có duyên lắm. Mở rào. Xin Chị em chào anh. Em em em em dạ. Ừ ừ. Ừ. À, em là một người thích hoa nên <laughs> mình tặng trước thôi thôi mình trao đổi với anh rồi cảm ơn cho em nha Dạ em cảm ơn dạ. anh nhiều nhé Thật ra là Kazu lần đầu tiên và tặng hoa cho người khác nha Lần đầu tiên sẽ có nhiều lần nữa đó không? Em thấy Kazu như thế nào? Vui vẻ, um, lịch sự và với cái phong cách nó có nét như là vừa văn phòng và vừa năng động á Nói chung là nó cũng giống giống như em Là đi nhập Bản chưa? Em đã có đi một lần rồi cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái thì mình thấy trong người thế nào nói đi yeah, dạ, rất rất đẹp Kazu anh không bao giờ chưa bao giờ gặp xinh giống như xinh cô gái chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này yeah. dạ yeah, dạ, em cảm ơn ừ. anh nha hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp em thích món gì à, đối với em món gì cũng như món không có cái sở thích Ờ, có thể ăn món Nhật Bản hả? Dạ được anh. À, đi đi nhà em em có à. thể đi nhà với anh được không À? Dạ được bình thường anh. Em thích du lịch không? Ừ, cũng thích anh nhưng mà chỉ là một giới hạn nào đó thôi. Ừ, nếu rảnh thì đi du lịch nha. Dạ nếu nếu em rảnh. <laughs> Lúc trước anh quen anh có hay cãi nhau với người yêu cũ hay không? Không mà nếu ví dụ như có thì anh sẽ làm như thế nào nói chuyện để giải quyết tại vì là anh là người nước ngoài dạ anh không thể không thể nói nhiều bằng tiếng việt dạ. nên chắc chắn thua chắc chắn thua <laughs> thua chắc à. chắn là không đi nói tiếng việt nên dạ. cãi lộn sẽ thua ờ, nên nói chung là nếu cãi lộn thì em cứ nói cãi tiếng việt ảnh cứ cãi tiếng nhật không ai hiểu với nhau để cho nó <laughs> khỏi còn mâu thuẫn luôn đơn giản vậy bây giờ anh có muốn khoảng bao lâu thì hai người đăng ký kết hôn với nhau khi nào cũng được nhưng mà phải tìm hiểu nhiều à đúng rồi à, thật sự hơn. khi mà quen á là em sẽ quyết định quen lâu dài không phải là quen một ngày một bữa khi mà lấy nhau rồi anh thích sinh con trai hay con gái có hai thích cả hai cả hai sinh con gái con trai cả hai thích bây giờ thế là mỗi người à, có thể hát tặng hát, hát tặng bạn à. gái một à, bài nào đó một nhóm double wish là có vài bài hát dạ. viết bài hát và khi nói chuyện với người Việt Nam người Việt Nam nói không hiểu tại vì là đối với người Nhật phát âm tiếng Việt là rất, khó là khi nói là em câu này là hiểu không âm môn đi phu quốc cư hiểu không dạ em không hiểu không hiểu à. <laughs> đương nhiên là không hiểu rồi ừ, hầu như người Việt Nam nói như vậy nên chúng tôi là chúng tôi viết bài hát một bài hát tên là không hiểu <laughs> không hiểu ừ, không hiểu là <laughs> em hiểu có thể hiểu namuki koigia tại vì em không không biết tiếng nhật ừ dạ khi đó là không hiểu không hiểu phát tâm người nhật không hiểu không hiểu phát tâm người nhật không hiểu không hiểu phát tâm người nhật không hiểu không hiểu không hiểu nha yeah. <laughs> hiểu không là cái bài không hiểu đó anh <laughs> em chỉ biết là cái bài đó là không hiểu thôi dễ thương mà rồi em hát tặng anh bài Việt Nam đi Em là người miền Tây Thì em sẽ hát về một đoạn của người miền Tây Tuy nó không hay nhưng mà mọi người gắng cố gắng lắng nghe em hát nha <laughs> Miền Tây quê tôi ai về ai nhớ ai thương Vượt qua Long An chơ đào hương lúa còn dương tiền giang mỹ tho cái bè gò công tân phước gạch miếu xây cầu đường về bến tre gần hơn đường đi vĩnh long không còn nhưng chiến pha xưa xe ta bon bon trên cầu mỹ thuận gió đưa trà dinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét xa đến gần người yêu dấu tháp mười tràm chiêm hay quá cái bài hát đó là rất là nhiều cái vùng miền ở miền tây nam bộ dạ. à, sau này nếu mà quen nhau cô ấy sẽ đưa bạn đi tham quan rất nhiều những cảnh đẹp của miền quê việt nam nhưng mà tiếng việt của mình là không tốt nên càng càng không chăm chỉ anh là một người vui tính thì nếu như anh không biết tiếng việt nhiều quá thì em có sẽ dạy kèm thêm cho anh để biết tiếng việt chuẩn hơn nữa so với cái điều mà anh tồi tệ để anh nghĩ thay vì anh nghĩ nó là điều tồi tệ anh không học được thì em có thể giúp anh để nó phát triển hơn dạ, cảm ơn rồi bây giờ mình tiến hành à, bấm nút hay không bấm nút là quyền của hai người nha và bây giờ nhắm mắt lại nha ba hai một hết thời gian nắm tay nhau đó họ đồng ý hẹn hò với nhau Kazu yeah từ nay Kazu hết ế rồi <laughs> yeah. cảm giác thế nào yeah, rất rất vui nàng không thể nói gì hết không thể nói gì rất là dễ thương